Chỉ với một chiếc cốc thủy tinh và một món đồ chơi nhỏ, bạn có thể giúp trẻ học về các từ về vị trí. Bạn có thể yêu cầu trẻ đặt đồ chơi ở các vị trí khác nhau. Ví dụ, bạn có thể nói đặt con voi lên chiếc cốc hoặc đặt con voi bên cạnh chiếc cốc hoặc đặt nó phía trước chiếc cốc. Bạn có thể sử dụng bất kỳ vị trí nào khác như dưới, phía sau hoặc bên trong. Sẽ thú vị hơn khi cho trẻ yêu cầu bạn đặt đồ chơi ở các vị trí khác nhau. Bạn có thể làm điều này với bất kỳ đồ vật nào có thể thú vị cho trẻ chơi. Trò chơi này giúp trẻ học những từ về vị trí,